bây giờ chúng ta tiến lên sân khấu bây giờ những người chủ nhân sinh nhật ngày hôm nay sẽ là những người được uh, đầu tiên được tham gia trò chơi và xin mời các anh chị lên với sân khấu của chúng tôi xin mời ạ một trò chơi rất là đơn giản thôi quà tặng đâu là quà tặng ngày hôm nay ban tổ chức đã chuẩn bị năm món quà dành cho những ai tham gia game show mà à, có kết quả cao trong chương trình game show của mình được chưa và bây giờ như thế này ạ chúng ta sẽ có một trò chơi rất là đơn giản đó là trò chơi đọc tên thương hiệu tức là chúng ta sẽ có một câu slogan đó là đai chi tiên du một đai chi tiên du hai đai chi tiên du à, trò chơi rất là đơn giản luật chơi như sau thở tức là không được lấy hơi nhá không được lấy hơi ai mà đọc được nhiều từ à, đai chi tiên du nhất thì người đó sẽ nhận được món quà của chương trình mà chúng ta phải đếm, đếm số lượng tức là sau mỗi một từ đại chi tiên du chúng ta phải đặt vào đó một con số để uh, cho ban tổ chức uh, xem là các các chị đọc một mấy lần ví dụ như một đáy chị tiên du hai đáy chị tiên du ba tiên du như vậy cho đến lúc mà chúng ta không thể nào học được nữa và đặc biệt là không được lấy hơi lấy hơi xem như là dừng lại ở đó luôn ai sẽ là người đầu tiên sẽ được cộng thêm một đáy chị tiên du lợi thế luôn được cộng thêm một lần nữa mà được chưa ai vâng xin mời anh tuấn vâng xin mời anh tuấn anh Tuấn trở ra đây đây là người thuyền trưởng cũng sẽ là người đầu tiên tham gia trò chơi à, bây giờ đề nghị anh hít một hơi thật sâu nào một đại chi tiên du hai đại chi tiên du ba đại chi tiên du chín tân du năm đại chi tân du sáu đại chi tân du bảy đại chi tân du tám đại chi tân du chín đại chi tân du mười đại chi tân du mười một đại chi tân du mười hai đại chi tân du mười ba đại chi tân du mười bốn đại chi tân du mười lăm đại chi tân du mười sáu đại chi tân du mười bảy đại chi tân du mười tám đại chi tân du mười chín đại chi tân du hai mươi đại chi tân du hai mươi lần để đây mọi người vỗ tay xuất sắc rất xuất sắc như vậy là ba người phụ nữ của chúng ta phải có một nhiệm vụ đó là vượt qua con số hai mươi của anh Tuấn thì các chị sẽ có cơ hội nhận được quà và người thứ hai xin mời theo lần lượt cố lên nhé và ngay bây giờ hãy vượt qua con số 20 nhé nhớ chậm xin mời một hai ba bắt đầu <laughs> một đai chi tiên du hai đai chi tiên du xin mời Xin mời một đại chi tiên du, hai đại chi tiên du, ba đại chi tiên du. Xin mời ạ. bỏ cuộc sao ngày hôm nay chúng ta chơi là chơi hết mình. Đề nghị chị chơi hết mình nào. Sao ạ? Chị nhận thua mọi người có đồng ý không ạ? <laughs> bây giờ nhận thua cũng không được cơ mà. Xin mời chị lên sân khấu. Và bây giờ người thứ hai, xin mời. Người thứ hai cố gắng lên nào. Vượt qua con số 20 nhá, xin mời. Bắt đầu. 12 thôi Xin các vị vỗ tay thật lớn rất là cố gắng rồi Tuyệt vời người thứ ba Xin mời chị, chị cố gắng lên Ngày hôm nay chúng ta có hai món quà Dành cho người nhất và người nhì Chỉ vậy vượt qua con số 12 chị cũng nhận được quà Cố lên nhá, cố lên Xin mời ạ một đại chi tiên du hai đại chi tiên du ba đại chi tiên du bốn đại chi tiên du năm đại chi lấy hơi rồi lấy hơi rồi đúng không từ ba là đã lấy hơi rồi xin mời đọc lại cho đọc lại một lần nữa nhớ là không được lấy hơi trong cùng một phần thưởng cố gắng làm sao đọc được nhiều từ nhất xin mời chị cố gắng vượt qua con số 12 đi phần quà đầu tiên hai phần quà dành cho mình rất người nhì rất là tiếc trò chơi sau em lại gọi chị nhé đó <laughs> thôi dạ vâng, chị em à, chúng ta khi mà vừa nói được hai cái từ la chi nhân ấy và đó là cái quá trình phải luyện tập lấy hơi rất là nhiều và tuy nhiên thì ngày xưa khi mà mới như thảo và như trang thì không lấy được hơi đến ba lần đâu nên là ngày hôm nay phần quà này rất là vui khi uh, sẵn sàng uh, dành tặng cho trang và thảo rất em và dạ, xin mời em đây dạ và vâng. tôi nhưng mà đây cái việc lấy hơi nó là cái chuyện thường xuyên đấy chị đó chính là tám này cảm rất là cố gắng này anh giám đốc chúng ta rất là ga lăng chị vậy đã nhường lại món quà dành cho hai người còn lại đây là món quà dành cho bạn món quà này lớn hơn này món quà dành cho người thứ hai này rất lớn để chúc mừng và xin hỏi ai sẵn sàng tham gia trò chơi cùng chương trình giơ tay bây giờ phần quà là rất lớn xin mời chị một ai nữa ai nữa xin mời, trò chơi này rất dễ thôi không chỉ người rồi mấy người là được rồi chúng ta chốt danh sách ở đây bây giờ như thế này ạ chúng ta sẽ có một chiếc chai này và bây giờ thì à, Việt Vương sẽ đi đến từng bàn để quyên góp mỗi người 5.000 hoặc 10.000 để làm quà tặng dành cho tất cả mọi người chúng ta và đề nghị anh em mở ví anh em ở trên sân khấu ai có năm nghìn mười nghìn chúng ta góp luôn xin mời không có thì thôi không có thì thôi ai có thì góp được chưa xin mời anh mở ví luôn xem có tiền lẻ góp luôn wow hai mươi nghìn luôn cảm ơn anh chúng ta bỏ hết vào đây nhá xin mời anh bỏ giúp việt phương xin mời wow giám đốc của ta năm chúng ta có một uh, món quà khá khá dành cho mọi người xin mời ở bên này ạ chúng ta quyên góp năm nghìn mười nghìn tiền lẻ tiền lẻ được chưa và đây rồi và một chai tiền bây giờ đề nghị các anh các chị chúng ta đứng thành một hàng được chưa bây giờ như thế này trò chơi của ta có tiêu đề đừng để tiền rơi à bây giờ khi mà âm nhạc nổi lên à, chúng ta theo thứ tự chúng ta sẽ à, chuyển tiền cho nhau vừa nhảy vừa chuyển tiền cho người bên cạnh khi mà có tín hiệu dừng nhạc hộp tiền này đang trong tay ai người đó sẽ bị loại à hiểu không ạ và nếu mà người đó khi mà dừng nhạc và không may hộp tiền đang trong tinh mình thì phải uống một chén rượu trước khi chụp dưới đấy có thưởng có phạt mới là công tâm các bạn các các chị sẵn sàng chưa dạ. sẵn sàng để nhận lấy hộp tiền này chưa dạ. đề nghị là chúng ta phải nhảy thật là nhiệt tình khi mà chuyển chai chuyển chai thật nhanh cho người bên cạnh à, và đề nghị là không được cùn đẩy nhá khi mà chai đến tay mình là mình phải nhận lấy phải nhận lấy được chưa đây chúng ta đứng vòng tròn Đấy chưa? Chúng ta đứng rồi. Uhm, anh này là không có trong thành phần nhưng mà thấy là quà tặng nó khá là nhiều rồi. Cho nên cho anh một nghìn và dưới một tỷ mà. Không. Chỗ này anh cam kết là gọi là trên dưới 500 rồi, thế là quà tặng nhiều rồi, đúng không ạ? Và bây giờ đề nghị mọi người vỗ tay thật lớn cho người chơi của chúng ta và đề nghị âm nhạc hỗ trợ cho Việt Phương nhá. Và bây giờ được chưa? bắt đầu từ ai bắt đầu từ anh chúng ta chuyển theo uh, kim đồng hồ kim đồng hồ khoan khoan âm nhạc nổi lên anh hiểu rõ rồi chưa hiểu rõ chưa đuổi xuống rồi này và bây giờ đề nghị là âm nhạc âm nhạc dừng người nào đang cầm tiền người đó bị loại và phải uống thuốc rượu nhớ chưa và bây giờ một chén một chén một chén rồi ở thanh hóa người ta gọi là cốc và vâng, và vâng. và bây giờ xin mời bây giờ xin mời âm nhạc bắt đầu nhảy đi nhảy nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy đi ai rượu đâu rượu đâu tiếp rượu nghỉ tiếp rượu nha chúc mừng anh <laughs> thật là buồn xin mời uống rượu xuống dưới rồi người đầu tiên bị loại <laughs> đề nghị mọi người vỗ tay thêm một cốc rượu nữa chúng ta bắt đầu từ người này xin mời anh âm nhạc bắt đầu xin mời hãy xem chưa chưa chưa chưa âm nhạc chưa mà vẫn là anh cái số rồi anh ạ cái số trời công diệu thứ hai công diệu thứ hai rồi cảm ơn anh đã tham gia chương trình ờ, chúc anh may mắn lần sau bây giờ chúng ta sẽ từ vòng quay của chị rồi hai người thì đưa cho nhau vâng được chưa rồi xin rồi nhạc không tí nữa nhạc không tí nữa vừa nhảy nhảy vừa nhảy vừa nhảy đề nghị là đưa nhẹ nhàng đưa nhẹ nhàng xin mời là đáng buồn anh này lại dùng tay lại không hành thông cảm <laughs> và, vâng và bây giờ chúng ta còn mấy người chơi nữa bốn người chơi cảm ơn anh chúc mừng anh đề nghị mọi người vỗ tay dành cho bốn người chơi còn lại vui không ạ trò này vui không ạ chứ anh đến lượt ai đến lượt anh luôn à rồi đến lượt anh này anh cầm thôi xin mời âm nhạc âm nhạc nhảy đi nhảy đi nhạc lâu một chút chúng ta hãy xem ai là người tiếp theo phải uống rượu cái số rồi cái số rồi xin mời anh xin mời anh nhân đấy là anh dối chị chứ không phải anh đưa đâu xin mời anh nào để chúng ta tiếp tục vòng quay nào cảm ơn anh chúc anh may mắn lần sau rồi bây giờ chỉ còn ba người thôi uhm, hai anh lại lên kế hoạch lên kế hoạch để gọi là vui dập một người phụ nữ à à để cho chị được chiến thắng thấy chưa những người đàn ông này không trò chơi là trời cho ở phần thưởng vào tay ai thì người ấy là tây là may mắn thôi đúng không ạ việt phương dừng nhạc cũng rất là ngẫu nhiên khi vậy may mắn thuộc về ai thì người ấy được đứng rộng rồi chính xác đứng rộng ra bắt đầu từ ai bắt <laughs> không tóm sườn chỉ đưa thôi nhé không không tóm sườn xin mời chúng ta hãy xem ai được tiền ai